我。 thấy trong mà sương lắm những gì em ơi chỉ có trong mà sương lắm những gì em ơi